Plano rõ nét và trung thực đến không ngờ Với công nghệ kỹ thuật số sẵn sàng tương thích Chỉ có ở TV phẳng kỹ thuật số của Samsung Plano, thế giới của sự tinh tế Chào đón tất cả mọi người Khuyến mãi, ấm áp ngày Tết Quà tặng ngay khi mua sản phẩm Samsung Vina Xin xem báo để biết thêm chi tiết